số 546 Kinh Đồng Tử Kim Diệu Hán dịch đời Triệu Tống Đại sư Thiên Tức Tai Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại vườn kỳ đà cấp cô độc thuộc nước xá vệ. Đúng thời, Đức Thế Tôn đắp y, cầm bát, cùng các vị tỳ kheo cung kính vây quanh, vào đại thành xá vệ theo tiêu lớp khất thực. Có một bà La Môn ra khỏi thành xá vệ gặp Đức Thế Tôn, Ông ta nhìn oai nghi toàn thân Đức Thế Tôn một hồi lâu, mới nói lời khen ngợi. Cụ đàm, mặt ngài sắc vàng thật đoan nghiêm, tối thượng. Đức Thế Tôn trả lời, đúng thế, đúng thế. Ta đã tạo ra phước đức mới được quả báo ấy. Bà La Môn nói, cụ đàm, ngay lời này tôi cũng có phước đức. Ở trong nhà tôi xin được một đồng tử, dáng điệu oai nghi, tướng tốt, sắc vàng, chói lọi chưa từng có giống như cù đàm. Lại nữa này cù đàm, lúc đồng tự ấy mới sinh, có việc thiện đặc biệt tốt đẹp xảy ra, làm cho tâm ý an vui nhẹ nhõm, các thức thông sáng lanh lợi. Đó là trong sân chợt mọc ra hoa sen suốt ngày, khắp cả phòng. Hương trời tỏa ngào ngạt, tất cả mọi người đều ưa thích. Lại nữa cù đàm, việc ấy chưa phải đặc biệt tốt đẹp, cũng chưa phải là hiếm có, lúc đồng tử mới sinh, lại có cây hoa chim bạc mọc ở mọi nơi, cây ấy kết hoa chim bạc trời màu vàng tía. Lại nữa, cụ đàm, điều làm đặc biệt, điều lành đặc biệt ấy cũng chưa phải là hiếm có khi đồng tử mới sinh là có mâm vàng của chư thiên tự nhiên xuất hiện. Trong mâm ấy, đựng đầy trăm ngàn vạn thứ thức ăn, uống của trời, dù cho mọi người ăn cũng không bao giờ hết. Lại nữa cô Nam, những cảm hứng như thế vẫn chưa là kỳ lạ. Khi đồng tử đã cất tiếng nói, Có Đức Phật Thế Tôn và A-La-Hán xuất hiện, cùng xuất hiện ở thế gian, cho đến việc đi đứng luôn là chỗ suy nghĩ. Bà La Môn nói những điềm lành của đồng tử ấy rồi, thưa với Đức Phật. Ngài hãy đến nơi ấy để gặp đồng tử. Đức Phật Thế Tôn lặng lẽ đi đến người kia, rút sách bước vào nhà. Ngay khi ấy có một ưu bà tắc thưa. Ngài chớ vào nhà này. Đối với Pháp Phật, Bà La Môn chúng Bà La Môn không kính tin. Đức Thế Tôn đáp. Bà La Môn này cũng đầy đủ tính căn sau khi trả lời ưu bà tắc. Đức Thế Tôn liền đi vào nhà của Bà La Môn để gặp đồng tử. Lúc vừa thấy Đức Thế Tôn, đồng tử liền đến kính lễ, thân mình sát đất. Đức Phật liền chú nguyện cho cậu bé như vậy, những tỳ kheo theo Đức Phật đi đến đây cũng đều thấy đồng tử. Đức Phật chú nguyện xong, cùng các tỳ kheo trở về tinh xá. Về sau, đồng tử dần dần trưởng thành, vua nước xá vệ là Ba Tư Nặc. Nghe bà la môn kia có đức hạnh như thế, xin được quý tử, bèn sai sứ thần mang vòng hoa hương báu chiên đàn đến nhà bà la môn, nhiễu quanh đồng tử rồi đưa ra lời mời. Đồng tử đáp, theo tôi, Trước tiên đến vườn kỳ đạt cấp cô độc, kính lệ Đức Thế Tôn, sau mới vào nước xá vệ để ý kiến vua Ba Tư Nặc. <clears throat> Sứ thần trở về, đem tất cả những việc vừa qua tâu lên vua. Vua Ba Tư Nặc nghe sứ thần tâu xong, bảo. Nay ta cũng đi đến vườn kỳ đạt cấp cô độc, kính lễ Đức Thế Tôn và gặp đồng tử ấy. Bây giờ đồng tử tìm đến vườn kỳ đạt cấp cô độc. Giữa đường, đồng tử gặp một bà La Môn hỏi, Bây giờ ngươi đi đâu? Đồng tử thưa, tôi muốn đến vườn kỳ đạt cấp cô độc. Kính lệ Đức Thế Tôn. Bà La Môn quả trách đồng tử. Đã sinh trong dòng dõi Bà La Môn, nhanh tiếng vang xe, cần gì phải đến gặp Sa Môn. Đồng tử thưa, được kho cho báu lớn, lại không cần mang của báu về nhà. Được điềm lành đến trước mặt, lại từ chối đem nếu nó đi. Đồng tử trả lời xong, liền đi đến vườn kỳ đà cấp của độc đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ sát chân Phật, ngồi ở trước Phật để nghe Pháp mà cảm thấy vừa lòng. Hoa sen trời rất đẹp mọc trong khu vườn rừng này, hương thơm ngát tỏa khắp mọi nơi. Đồng tử chợt sinh sự khôn ngoan sáng suốt. Ta nay đem hoa sen này cúng dường Đức Thế Tôn. Và lại nghĩ trước khi ta sinh, ở thế gian hiếm có cây chim bạc. Khi ta phát tâm thì cây chim bạc Tự nhiên mọc lên, cái ấy kết hoa chim bạc ca, trời màu vàng tía. <clears throat> Ngay lúc ấy đồng tử đưa tay bẻ lấy cành hoa chim bạc ca, rải lên Đức Thế Tôn. Hoa rải dính trên thân Phật và làm trang nghiêm thân Phật. Trong số đó, hoặc có hoa dính ở đỉnh đầu Đức Phật, hoặc dính ở giữa bụng, hoặc dính dưới chân Phật, hoặc có hoa kết thành áo, vòng hoa, đủ thứ thứ, đủ những thứ cúng dường như thế. Lúc này vua kinh ngạc hỏi đồng tử, Ngươi cung dường thế nào mà có được sức oai thần như thế? Đồng tử đáp, Ở vương kỳ đà cấp cô độc tôi đã tạo ra những sự trang nghiêm như vậy. Khi ấy đồng tử lại phát sinh sự quan quan sáng suốt cao tột. Cây chim bạc ca của ta, theo sự phát tâm của mình mà đâm hoa chim bạc. Hoa ấy hoặc ở hoặc sinh ở thân cây, hoặc sinh ở trên quả, hoặc sinh ở trên cành, hoặc sinh ở trên lá, hoa chi bạc ấy cũng xuất hiện trụ trong hư không. Cũng trong hư không, nơi vườn kỳ đà cốc của độc lại xuất hiện nhiều chuông rung, chuông lắc bằng vàng rất quý. Khi ấy đồng tự lại sắc cho Thế Tôn thưa. Bạch Thế Tôn, hôm nay xin nhận thức ăn của con dân cúng cho Đức Thế Tôn, cùng các vị tỳ kheo, quốc vương, quần thần. Kính mong tất cả nhận sự cúng dường của con. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Đợi đến kiền trì đến thời, Đức Thế Tôn ngồi yên lặng, và các tỳ kheo quốc vương, quần thần, ngồi theo thứ lớp. Lúc ấy đồng tử phát sinh sự sáng suốt nhờ suy nghĩ về đạo lý cao đẹp cùng tốt. Thuở trước, <clears throat> lúc ta sinh ra có mâm vàng xuất hiện, trong mâm đầy những thức ăn của cõi trời. Nguyện được hiện ra ở trước mặt để đem chân cúng Đức Phật. Để mấy vừa chức, mâm vàng khi sinh tùy tâm xuất hiện, thức ăn ngon nhất của cõi trời để cả trong mâm. Bây giờ, đồng tử tự mình mang thức ăn trên mâm vàng để cúng dường. Khi Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo quốc vương quần thần ăn uống xong, đồng tử Kim Diệu cảm thấy rất vui mừng. Đảnh lễ sát chân Phật, phát tâm, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau đó, căn lành được tăng trưởng, tâm chủ mạnh phát nguyện. Con đã thực hành việc Pháp Thí cùng khắp để cứu độ hữu tình, sau đó mới thành Phật. Người chưa được cứu độ thì con cứu độ cho họ. Người chưa được an lạc thì con đem đến cho họ sự an lạc. Người chưa được vắng lặng thì con làm cho họ được sự vắng lặng. Vì sự phát tâm của đồng tử, nên khi đó Đức Thế Tôn lần lượt nói về tướng trạng của địa ngục. Đó là địa ngục A Tỳ, địa ngục Pháo, địa ngục Pháo Liệt, địa ngục A Tra Khảm, địa ngục Ha Ha Thiết, địa ngục Hộ Hộ Thiết, địa ngục Hoa xuyên Xanh, Địa ngục hoa sen hồng Địa ngục hoa sen hồng lớn <coughs> Đức Phật nói Từ đây ra rồi thì vào địa ngục bát nhiệt Lần lượt đều do hoạt nghiệp Chiêu cảm lấy Nếu có người có trí tuệ Nói pháp cứu độ của ta Thì họ được mát mẻ Khi nói những lời ấy xong Từ kim khẩu của Đức Thế Tôn Phóng ra tia sáng bốn màu Xanh vàng đỏ trắng trong những tia sáng ấy có tia sáng sông tản lên lên trên không, có tia sáng xuống tận các địa ngục, chiếu rõ những sinh hoạt của ở các địa ngục, như địa ngục hát hàng, địa ngục chống hợp, địa ngục hào khiếu, địa ngục đại hào khiếu, địa ngục viêm nhiệt, địa ngục cực viêm nhiệt, địa ngục a tỳ, địa ngục pháo, địa ngục pháo liệt, địa ngục a tra khảm, địa ngục ha ha tiết, địa ngục hồ hồ tiết, địa ngục hoa sen xanh, địa ngục hoa sen hồng, địa ngục hoa sen hồng lớn, tia sáng của Đức Phật. Nếu chưa đến địa ngục nóng bức, thì chúng sinh ở đó được mát mẻ. Nếu chiếu vào địa ngục đóng băng, thì chúng sinh ở đó được ấm áp. Và những chúng sinh ấy vì thế mà phát tâm thù thắng. chúng ta làm thế nào ở nơi này khi mạng chúng sẽ được chuyển sinh đến nơi khác? nhận chúng sinh ấy phát tâm xong, Đức Thế Tôn vì họ phóng ra ánh sáng biến hóa, tạo sự biến hóa để cho họ được thấy. Thấy xong, nhận chúng sinh ấy phát nguyện. Từ nay sau khi mạng chung, chúng ta nhất định không sinh vào những nẻo ác khác. Hôm nay, những chúng sinh chưa từng thấy nơi này. Đức nhận, <coughs> được nhận ánh sáng vô vi thù thắng. <coughs> Từ đó phát sinh lòng tin, chịu nghiệp địa ngục hết, tất cả chắc chắn đều được sinh lên nhân gian, cõi trời. Ánh sáng như thế chiếu lên đến phương trên, trời tứ đại vương, trời đạo lợi, trời dạ ma, trời đấu xuất, trời nhạo biến hóa, trời tạo hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời thiểu quan, trời vô lượng quan, trời cực quan tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời vô vân, Trời phước sinh, trời quảng quẻ trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh. Ánh sáng chiếu đến rồi thì phát ra tiếng giảng nói về vô thường, khổ, không, vô ngã, rồi nói kệ. Phát quan khuyến hóa người, về với Phật Pháp Tăng, trừ dẹp quân ma tử, như voi lìa trói buộc. Nếu vào trong Pháp này, chứ tâm hành không thoái, do vậy đoạn luân hồi các khổ đều hết sạch. Ánh sáng ấy chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, cứu độ các hữu tình như vậy, rồi trở về tụ sau lưng Đức Thế Tôn. Lúc ấy Đức Thế Tôn muốn được thọ ký nơi hành nghiệp quá khứ, thì ánh sáng ấy phóng ra, rồi nhập sau thân Phật. Muốn được thọ ký nơi hành nghiệp vị lai, ánh sáng ấy nhập vào ở phía trước mặt Đức Phật. Muốn được thọ ký cho chúng sinh bị đọa vào địa ngục, ánh sáng ấy nhập vào từ dưới chân Đức Phật. Muốn được thọ ký cho chúng sinh, bị đọa vào súc sinh, ánh sáng ấy nhập vào từ gốc chân Đức Phật. Muốn được thọ kế cho chúng sinh bị đọa vào ngạ quỷ, ánh sáng ấy nhập vào từ đầu ngón chân cái Đức Phật. Muốn được thọ kế cho chúng cho hạng chúng sinh trong loài người, ánh sáng ấy nhập vào từ đầu gối của Đức Phật. Muốn được thọ kế cho hạng lực luân vương, Ánh sáng ấy nhập vào từ bàn tay trái Đức Phật. Muốn được thọ ký cho bậc chuyển luân vương, ánh sáng ấy nhập vào từ bàn tay phải Đức Phật. Muốn được thọ ký cho hạng sinh lên trời, ánh sáng ấy nhập vào từ rốn Đức Phật. Muốn được thọ ký cho hàng Bồ Đề Thanh Văn, ánh sáng ấy nhập vào từ ngực Đức Phật. Muốn được thọ ký cho hàng chuyên giác, ánh sáng ấy nhập vào từ giữa chặng mày Đức Phật muốn được tọa ký cho hàng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ánh sáng ấy nhập vào từ đỉnh đầu Đức Phật. Lúc này, ánh sáng do Đức Thế Tôn đã phóng ra, xoay quanh mình ba vòng, rồi nhập vào đỉnh đầu Thế Tôn. Khi ấy Bồ Tát, khi ấy Tôn giả đang chấp tay cung kính thưa. Bạch Thế Tôn, những thứ hình sắc với trăm ngàn sự trang nghiêm từ miệng phóng ra đều tỏa chiếu rực rỡ cùng khắp mười phương. Con xin nói kệ, phải trái đã xa lìa, phiền não cũng dứt sạch, thế gian Phật trên hết, nhân quả thắng không hư. Như đài hoa sen trắng, hàng ma Phật phóng quang, nên khi ma bỏ đi, trí tuệ an định tốt, khiến thanh văn cầu Phật, Phật an định thanh văn, như ngưu vương trên hết, trừ sạch các lưới nghi, không có kẻ oán thù, như nước làm tan mối phóng quan nói chánh giác, Phật thọ ký cho ai. Họ nghe vui an định, những người ấy đều mừng. <clears throat> Đức Phật bảo, đúng thế, đúng thế, này An An. Chẳng phải là không có nhân quả. Này An An, như lai ứng cung trên biến tri chánh giác, luôn thuyết giảng chân chánh. Này An An, ông thấy đấy, đồng tử này cũng dường ta như thế. Đồng tử ấy căn lành sâu xa vững chắc, phát tâm ban phát pháp cho người trải qua ba đại A Tăng Kỳ kiếp tu hành Bồ Đề, thành tựu Đại Bi, sáu pháp ba la mật, quán hạnh trọn vẹn, thành đẳng chánh giác, hiệu là Như Lai Kim Diệu, đầy đủ mười lực. bốn Trí viên mật viên minh, ba mật, bất cộng, niệm xứ, đại bi. Như thuở xưa ta đã từng phát tâm, cũng thực hành pháp thí này. Vua Ba Tư Nạc hỏi, Bạch Thế Tôn, đồng tử này tạo hạnh nghiệp gì mà được phước báo tu diệu như thế? Đức Thế Tôn đáp <clears throat> Vào đời quá khứ xa xưa, đồng tử này đã rộng tạo nhân của phước nghiệp, nên nay ở trong đời này được hưởng quả báo. Cũng thuở ấy, lúc gieo trồng nghiệp nhân, đồng tử này đã chí tâm không thoái chuyển, nên ở đời này nhận được phước báo. Đó là điều rất tất nhiên. Này đại vương, nghiệp đã tạo ra thì phải nhận lấy quả báo giống như địa giới vô tận, tự giới vô tận, hòa giới vô tận, phong giới vô tận. Cũng vậy, uẩn giới sáu trần, tạo đa nghiệp thì nhận lấy quả báo không có cùng tận. Tuổi xưa, đồng tử dốc tâm gieo trồng hạt giống phước, nên đời này tọ quả báo không bao giờ hết. Cho đến hai thứ nghiệp thiện và ác thì nghiệp báo cũng vô tận. Giả sử trải qua trăm ngàn kiếp, khi nghiệp thành thục tất phải nhận lấy quả báo này đại vương, vào thời quá khứ, <clears throat> ở nước Ba La này có vua tên là Văn Quân, vua có thái tử tên là Cát Tường Mật. Thọ ấy vua cha tạo nhiều nghiệp tội, thấy vua cha tạo tội. Trong lòng thái tử cảm thấy sợ hãi mới thưa với vua cha, con muốn xuất gia tu hành. Vua cha bảo, ta chỉ có một mình con là nam, làm sao cha để con xuất gia tu hành được? Các tường mật thưa con phải xa chê, quyết chí xuất gia tu hành. Tha tử nói tiếp, Cả vàng bạc voi ngựa tôi tớ khôi tàn, nhưng tâm con không tham đắm, cũng không yêu thích sử dụng. Từ đó Thái tử tu hành 37 pháp Bồ Đề Phần, chứng quả Bồ Đề duyên giác. Có vô số trăm ngàn trời người đi đến cúng dường. Có người thấy thế báo lại vua cha, Thái tử đã đạt được công đức. Nghe xong, Vua muốn một mật muốn gặp con mình. Vua rời khỏi cung điện cùng quan quân hộ giá bốn bên. Có một người nghèo thấy vua mặc y phục tốt đẹp, thân toa đầy hương thơm, ngồi trên lưng voi lớn, có dù lọng che trên, quan quân vây quanh. Người ấy liền nghĩ, vua này đầu mặt tay chân vây lưng chẳng khác gì ta. Nhưng vì sao vị ấy thoa hương thơm, mặc y phục tốt đẹp, ngồi trên lưng voi lớn quý, lại có dù lòng che trên và quan quân vây quanh. Còn ta nhiều đời bỏng sẻn tham lam, chưa từng xả bỏ, ban cho khiến đời này chịu sự khổ nhọc. Những việc nhỏ nhặt mà không thể bỏ, cho làm sao ta được sinh vào nơi hạ người ấy. Người ấy lại hỏi vua, chẳng biết đại vương đi đâu. Vua văn quân đáp, Ta có một người con trai tên là Cát Tường Mật, xuất gia tu hành, chứng được Bồ Đề duyên giác. Nếu ai cúng dường một chút ít đời sau sẽ được thọ hưởng quả báo lớn. Trả lời xong, vua tiếp tục đi về phía trước. Lúc đó vua chợt thấy đàn nai, vua thích nai nên mới, nên mới đuổi theo chúng. Khi ấy người nghèo suy nghĩ, vua tham lam đuổi theo những con nai, ngay lúc này ta muốn gặp vị duyên giác. Người nghèo nghĩ xong liền từ từ đi về phía trước, vào trong một hang núi, gặp vị duy nhất kia, thân tướng uy nghiêm, cao vời, tâm ý vắng lặng. Có vô lượng trăm ngàn tánh hiền bay quanh, tung rải hoa mạng Đà La, cao đến đầu gối. <clears throat> Lúc này người nghèo bỗng nhiên hòa khóc, tiếng khóc nghe thảm thương, áo não. Khi trăm ngàn thánh hiền cúng dường xong và trở về, người nghèo chợt hiểu ra. Nay mình nơi cúng dường vị duy giác ấy bằng thứ gì? Cách đó không xa, có cây am một la. Người nghèo vội đến hái quả am một la tươi tốt nhất. Đựng đầy bát, đem cúng dường vị duyên giác. Về duy giác cầm bát ấy, bay lên hư không, tự tại giống như ngỗng chúa, hiện ra những thứ thần biến, rồi từ hư không hạ xuống ngồi lại chỗ cũ. Người nghèo vội lễ sắc chân vị duyên giác thưa. Ông nhận thức ăn của con, con sẽ được phước. Ngày mai, con xin cúng dường cho ông. Tâm của vị duyên giác thanh tịnh, đầy hiểu rõ. Vì muốn cứu độ người nghèo ấy, liền nhận lời mời cúng dường. <clears throat> Bây giờ người nghèo ấy ra khỏi hang núi, <clears throat> trở về. Vua Văn Quân từ sẽ trông thấy vị duyên giác. Đứng trong hư không liền nghĩ, Nơi ấy chắc có hàng trời, người, phước đức lớn. Nay ta mau đến gặp vị duyên giác và hàng trời, người ấy. Vua vội đi vào trong hang núi. Giữa đường gặp người nghèo từ trong hang núi đi ra. Vua, vua vội hỏi, ngươi ở đâu đến? Người nghèo đáp, tôi ở nơi đây lớn. <clears throat> vua nói, này gã nghèo, thân ngươi nhớp nhúa, đầu tóc rối bù, quần áo nhơ bẩn mà chẳng bỏ đi được Nay ngươi làm sao xa lìa sự nghèo khổ để được giàu sang như ta? Xem ra ngươi không thể nào xa lìa sự nghèo khổ khốn cùng được. Người nghèo ấy từ biệt vua và chợt suy nghĩ làm thế nào để có được một khoảng đất rộng rãi, sạch đẹp và được nhiều mâm, có thức ăn uống ngon, đầy đủ cả trăm vị. Dòng suy nghĩ chưa dứt. Người ấy dẫm lên một viên đá, trợp chân, ngã nhào xuống đất. Ngay nơi ấy, người nghèo bắt gặp một cái lô bằng sắt, bên trong chứa đầy vàng rồng. Vua kia đến núi gặp vị duyên giác. Tới ngồi trước mặt, lát sau, vua bảo vị duyên giác, ta muốn cầu phước. Ngày mai mời ông đến thọ trai được không? Vị duyên giác đáp, đại vương. Trước đây tôi đã nhận lời mời rồi. Vua Văn Quân hỏi, nhận lời mời của người nào? Vị duyên giác đáp, có một người nghèo mời đến để cúng dường. Vua liền sai sứ thần tới bảo người nghèo ấy. Ta mời vị duyên giác thọ trai, hôm khác ngươi sẽ mời. Sứ thần tới trình bày ý của nhà vua, nhưng người nghèo ấy chẳng chịu. Vua mới tự mình đến chỗ người nghèo, vua bảo, ta cúng dường vị duyên giác thức ăn, hôm khác ngươi mới thiết cúng. Người ấy không chịu, vua nói, Ngươi phải dời sang ngày khác. Người nghèo nói, vì sao khiến tôi phải dời sang ngày khác? vả lại tôi đã có vàng rồng, tôi phải, tôi quyết phải cúng dường. Vua bảo xưa nay, ngươi nghèo cổ khốn cùng, còn ta là dòng vua quán đảnh sát đế lợi. Ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi. Vàng của ta thiếu gì? Người nghèo nói, nếu đại vương không tin lời tôi nói thì mời đại vương đi xem vàng. Hai người cùng đến chỗ phát hiện vàng, thấy có một cái lô bằng sắt. Nghiêng cái lô đổ ra nhiều vàng rồng, chất đống cao như núi, đến nỗi mỗi người đứng một bên, mà hai người chẳng thấy nhau. Tôi mới suy nghĩ, người này có phước đức như thế. Người nghèo nói, khi tôi thiết ra cúng dường xong, sẽ đến lượt đại vương. Hôm sau người nghèo dọn dẹp sạch sẽ khoảng đất trang hoàng sạch trang hoàng đẹp đẽ trang nghiêm, đã nhiều hoa sen, chọn lấy những cây có chùm lá xum xuê, làm thành dù che, và bày các phẩm vật đồ ăn được uống được cúng dường. <clears throat> Khi ấy vị giới giác kia ở trên hư không hiện như thứ thần biến. Lúc đó người ấy đảnh lễ sát chân vị duyên giác rồi phát nguyện như chỗ đất này. Con gieo trồng hoa sen, con nguyện đời đời kiếp kiếp được hoa sen trời đất, hoa sen trời rất tốt đẹp kia. Như chỗ tàn cây con tạo thành dù che để cúng dường. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được cây chim bạc ca, ra hoa chim bạc ca trời màu vàng tía. Như can lành, con mượn bát đất đựng thức ăn cúng dường. Con nguyện đời đời kiếp kiếp thường được mâm vàng đựng đầy thức ăn trời. Giả sử có trăm ngàn người ăn, thức ăn ấy cũng không hết và được gặp Phật. Đức Phật bảo vua Ba Tư Nặc, <clears throat> Đại vương nên biết, người nghèo lúc ấy là chính là đồng tử Kim Diệu, con của Bà La Môn. Nhờ cúng dường vị duyên giác mới được căn lành ấy, an lạc vô biên, tất cả tâm nguyện đều được thành tựu. Đức Phật giảng nói cái này xong, các vị tỳ kheo đều một lòng cung kính, lãnh thọ vui vẻ thực hành.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 quỳ gối chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, tất cả hữu tình, làm những việc bố thí thức ăn uống thì sẽ được phước báo gì? Đức Bạch và Phạm đáp, nếu người cúng dường thức ăn thì được sức của Như Lai, trưởng giả đã bạch Phật. Bạch Thế Tôn, sức của Như Lai ấy có thế dụ nào để giảng nói cho con nghe không? Đức Phật bảo trưởng giả, có. Này thiền nam, không thể dùng ít nhân duyên mà có thể giải nói được việc đó Đức Phật lại bảo trưởng giả, như sức mười con bò thường bằng sức một con bò rừng, sức mười con bò rừng bằng sức một con tê giác, sức mười con tê giác bằng sức một con voi thường, sức mười con voi thường bằng sức một con thiết lạp bà, sức mười con thiết lạp bà bằng sức một con voi chiến đấu, sức mười con voi chiến đấu bằng sức một con voi say, sức 10 con voi say bằng sức một con voi hoang dã, sức 10 con voi hoang dã bằng sức một con voi yết lê nậu ca, sức 10 con voi yết lê nậu ca bằng sức một con voi câu mẫu đầu hoa, sức 10 con voi câu mẫu đầu hoa bằng sức một con voi ốt bát la hoa. sức 10 con voi ốt bát la hoa bằng sức một con voi ninh lô bát la sức 10 con voi nên lô bát la bằng sức một con voi đại hương sức 10 con voi đại hương bằng sức một con sư tử chúa năm màu sức 10 con sư tử chúa năm màu bằng sức một người lực sĩ sức 10 người lực sĩ bằng sức một nạc câu la sức 10 nạc câu la bằng sức một ác chủ na sức 10 ác chủ na bằng sức một tỳ ma tế na sức 10 tỳ na tế tỳ ma chế đà, bằng sức một la la diên. Sức 663 na la diên bằng sức nơi một lỗ chân lông của Phật Thế Tôn, trong tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông. Mỗi mỗi lỗ chân lông đều đầy đủ sức na la diên. Như thế, sức tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông bằng sức nơi một chi phần của Đức Bạc Già dạ Phạm. <coughs> Đức Phật bảo trưởng giả, thế nên phải biết, mà mỗi chi phần của chư Phật Như Lai đã đầy đủ 8 vạn 4, 4 ngàn 6 lần 6 8, 8 vạn 4 ngàn lần 663 sức Na La Chiên. Đức Phật già nói kênh này. Trưởng giả Đạo Hoa Nghiêm nghe xong, liền vui vẻ phụng hành. Số 548 Kinh Đồng Tử Kim Quang Vương Hán dịch đời triệu tống Tam Tạng Pháp Hiền Tôi nghe như vậy một thời, Đức Phật ở tại Tinh Xá trong vườn cây Nga, Đỗ Đà, thuộc thành Ca Tỳ La. Bây giờ, trong dòng họ thích có một đồng tử tên là Kim Quang Vương, sắc tướng đoan nghiêm, thân hình đầy đặn, ánh sáng rực rỡ, giống như ánh sáng mặt trời mặt trăng, thông minh lạ thường, lanh lợi hơn người, tôn trọng tự nhiên, siêng năng loại trừ những thói hư tật xấu, đem hết lòng lành, đem hết lòng thành cung kính thầy bạn, người cao tuổi, Tuy giàu sang, có mọi thứ ngọc ngà quý báu khác lạ, luôn sử dụng nhưng không tham đắm. Cùng với quyến thuộc, cung nữ, kỵ nữ cả thảy 1.500 người, ở trong cung tỏ hưởng những hoang lạc ấy. <clears throat> Một hôm, đồng tớ chợt nghe người ta nói, Thỏa trước Đức Thế Tôn cho thấy khổ não cứ xoay tròn trong ba cõi, nên đã từ bỏ ngôi vị luân vương xuất gia tu khổ hạnh. Phật đạo viên mãn Ngồi nói cội bồ đề hàng phục bốn thứ ma, chứng được quả vô thượng giác. Đồng tử nghe xong, lòng rất vui mừng, liền dẫn quyến thuộc và tùy tùng vây quanh trước sau đi đến chỗ Đức Phật. Từ xa trong thấy cửa tinh xá, thì lòng kiêu mạn được từ bỏ, cùng với đám tùy tùng rảo bước nhanh đến, tới nơi chắp tay, đảnh lễ và khen ngợi Đức Phật. Thân của Như Lai giống như núi vàng, cũng như cờ báu được trang hoàng những thứ báu. Mặt như mặt, mặt như trăng mùa thu tròn đầy, trong sáng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ánh sáng chiếu xa giống như ngàn mặt trời, tôn quý an lành, trí lớn sáng suốt, đầy đủ công đức lớn và phước tuệ trọn vẹn, biết tất cả pháp, đoàn tất cả nghi, đủ nhất thiết trí, làm thầy của hàng trời người là vị cha lành cứu độ các khẩu tình trong ba cõi, hiện ra ở Tế Giang, người thấy đều vui mừng. <clears throat> Khen ngợi Đức Phật xong, đồng tử nhiễu quanh Phật ba vòng, rồi đảnh lễ sát chân Phật, lui ngồi sang một bên, muốn nghe Pháp thiện, và lại khởi tâm. Ta có phước báo, được sinh trong cung vua, đầy đủ các thế lực lớn, nhân quả ấy như thế nào? Lúc ấy Đức Thế Tôn biết được điều suy nghĩ trong tâm của đồng tử Kim Quang, đang ở trong chúng hội mong muốn được nghe Pháp. Đức Phật liền vì đồng tử rộng nói 12 nhân chuyên và bốn thánh đế. Đầu, giữa và cuối đều thiện, ngôn từ khéo léo, dễ hiểu, nghĩa lý sâu xa thuần nhất, không xuyên tạp, đầy đủ tướng phạm hạnh trong sáng. Diễn nói Pháp ấy xong, Đức Phật lại nói về việc nhân quả báo ứng từ đời trước của đồng tử Kim Quang. Vào thời quá khứ xa xưa, đã qua 91 kiếp, có Đức Phật Tỳ Bà Thi gồm đủ 10 tôn hiệu như Lai Ấn Cung, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc Thiền Tệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Vô Thế Nhân Sư Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời, dạ nói, Pháp, giáo hóa, đem lợi lạc cho chúng sinh. Làm việc Phật xong, Phật liền nhập Niết Bàn. Lúc ấy có một người làm nông, luôn vất vả cực nhọc, nhưng thường không đủ ăn, song với mọi điều thiện đều vô thích làm theo. Đối với việc ăn mặc thì tăng tiện, dành dậm tiền của để cúng dường, bằng cách tạo tượng Đức Phật Tỳ Bà Thi, nay ta nói về quả báo mà người ấy đạt được. Nay các tỳ kheo, phước mà người làm ruộng kia đạt được là suốt trăm ngàn đời được làm chuyển luân thánh vương, cai trị bốn châu thiên hạ, bay đi trên hư không, đầy đủ bảy thứ báu, được tự tại lớn, thân phát tỏa ánh sáng, trong mọi đời đều vui sướng bậc nhất, nhận phước ấy hết, lại sinh trong sáu cõi trời thuộc dục giới, làm thiên chủ ở những cõi ấy, trải qua năm ngàn, xin lỗi, đại, trải qua trăm ngàn đời, tạo hưởng những diệu lạc, trăm ngàn đời là Phạm Thiên Vương, trăm ngàn đời làm vua trời tịnh quang, trăm ngàn đời làm vua bốn cõi trời vô sắc thọ nhận vui sướng ở những cõi trời như thế. Về sau hạ sinh xuống nhân gian trong dòng xét đế lợi Bà La Môn, tỳ xá và luôn ở ngôi vua được tự tại lớn. <clears throat> Này các tỳ kheo, nơi đồng tử ấy từ cõi trời sinh xuống đây nơi của vua, do trước đã tạo phước nghiệp không bị tổn giảm, không hề bị đọa lạc, sau sẽ đạt được vô lậu chứng quả tịch diệt. Này các tỳ kheo, Người tạo tượng Phật Tỳ Bà Thi thời ấy, nay chính là đồng tử Kim Quang. Nhân quả là đồng tử ấy có được như ta đã nói. Lại nữa, nếu có người, hoặc dùng báu phả chi ca, hoặc báu mạc ni, hoặc vàng, bạc, thau, đồng, cho đến gỗ, đá, ngà voi, để đúc, vẽ, chạm các hình tượng Phật, hoặc có xá lợi hay không có xá lợi, hoặc dài hay ngắn, hoặc lớn hay nhỏ, cho đến chỉ nhồi hương nắng thành tượng Phật thì cũng sẽ được quả báo của sự tạo tượng như thế. Này các tỳ kheo, nếu có thiện nam thiện nữ nào đã tạo tượng, theo đó lại có tâm chí thành, thanh tịnh, dùng nước thơm như pháp tắm rửa, sẽ đạt được công đức. Này ta nói việc đó, người thiện nam thiện nữ này sau khi xả bỏ thân mạng, thọ thân sau sẽ là người đứng đầu trong dòng, xét đế lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà, phước đức tròn đầy, tướng người đầy đủ, đạt được trí túc mạng, được quyến thuộc, hiện lành, hiền lành. Cho đến tôi tớ xe ngựa châu báu tài vật, tất cả mọi vật dụng đều dồi dào. <clears throat> làm chủ làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh. Ai gặp cũng vui thích, nói năng được mọi người nghe theo. Chư Phật Bồ Tát với chư Phật A-la-hán luôn luôn nghĩ nhớ bảo vệ. Người ấy mong cầu điều gì, tất cả đều được như ý. này các tỳ kheo, phước người ấy tất chứa không thể ví dụ được, huống gì là tạo tượng. Những việc như ganh tị, thương, ghét, tham, sân, si, tất cả phiền não đều mong được giải thoát. Tu hành dần dần, chứng được đạo quả, vô thượng giác. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói lại bằng kệ. Sau khi ta diệt độ hoặc nam hoặc là nữ, dùng các báu tạo tượng, tắm rửa, nước, hoa thơm, là dùng hoa vừa ý, hết lòng đem cúng dường. Ở trong những đời sau, cảm quả báo đoan nghiêm, tất cả các chúng sinh, chiêm ngưỡng không biết chán, được các thứ quả báo, tôn quý lạ và an vui. Về nghiệp thiện đời trước, xa lìa các phiền não, mây ngu muội được trừ, như trăng nơi hư không. Sau nhờ xuất thù tháng được sinh lên cõi trời, làm thiên chủ cõi ấy, trăm kiếp tội diệu lạc. Sau khi tọa mạng đã hết, sinh xuống làm luân vương. Sắc tướng như thân trời, phước đức luôn thù thắng, bày báu luôn dồi dào, có thần thông tự tại, giàu chơi cả bốn châu, tùy ý được tất cả, sau vào trong chánh đạo cho đến chứng Niết Bàn, lại có chúng sinh nào gặp được tháp của Phật trong có thờ xá lợi. Dù nhỏ bằng hạt bụi, tâm người ấy vẫn vui, vẫn làm việc cúng dường, sẽ được khối phước lớn, giống như trước không khác. Thân Như Lai biến hóa cùng khắp cả ba cõi, phước cúng dường người kia, cạo lấy các quả báo, cho đến được danh xưng cùng khắp cả mười phương. Sắc thân như vàng rồng, ánh sáng luôn rực rỡ ở cõi trời hoặc người, được vô lượng diệu lạc. <clears throat> Đồng tử kiên quan nghe Đức Phật giáo nói Pháp vi diệu và nghe quả báo của nhân duyên, nơi đời trước xong. Đối với quyến thuộc, tâm không còn lưu luyến, chán lìa sự giàu sang, xả bỏ sự bối xuống. Đối với chánh Pháp muốn sinh xuất gia,